nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 2 năm 2023. Như quý biết, tuần qua tiếp tục là một tuần giảm giá của VN-Index. Chỉ số của chúng ta có hai phiên tăng giá và 3 phiên giảm giá. Xu hướng chung là sideways down. À, tại phiên đầu tuần thì chỉ số của chúng ta phục hồi à, 10 điểm. Tuy nhiên, à, liền kề sau đó thì thị trường có một phiên giảm gần 20 điểm và nối tiếp là một phiên tăng nhẹ với hai phiên giảm nhẹ. Chỉ số của VN-Index của chúng ta đóng cửa ở 1055 à, đúng cái vùng hỗ trợ trước đó mà chúng ta biết trước đó VN-Index của chúng ta có 7 phiên đóng cửa ở đây trước khi bứt phá lên. Có thể nói khi tiệm cận vùng 1055 này VN-Index của chúng ta sẽ có hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất là VN-Index của chúng ta cũng sẽ đi ngang 3 đến 5 phiên trước khi tiếp tục xuống giá. Hoặc kịch bản thứ hai là VN-Index của chúng ta nhanh chóng lao nhanh xuống test cạnh dưới của đường hỗ trợ ở quanh 1000, 1110 trước khi phục hồi trở lên vùng 1055 trước khi đi vào phân tích chi, chi tiết kỹ thuật và đi vào phân tích một số cái nhóm ngành chủ chốt ảnh hưởng đến VN thì tôi sẽ điểm qua cái thông tin và thị trường chứng khoán thế giới. Xét về thị trường chứng khoán thế giới về yếu tố thông tin thì như chúng ta biết là tâm điểm tuần tới sẽ là cả thế giới cùng chờ đợi cái CPI của Mỹ. Chúng ta biết CPI của Mỹ tháng trước thì rất là tốt Ờ, đưa ờ, lạm phát của Mỹ về mức 6,5. Kỳ này thì dự kiến là CPI của Mỹ sẽ là tăng 0.5%, đưa CPI cả năm year theo year à, của Mỹ là về mức là 6.2. Thực ra thì nó vẫn sẽ giảm. Tuy nhiên nếu mà giảm mức 6.2 thì nó đang cho thấy, thấy sự chững lại so với mức từ 7.1 đột biến của tháng trước xuống 6.5. Cá nhân tôi đánh giá là CPI của Mỹ vẫn giảm đúng rồi. Vấn đề là nó sẽ giảm xuống 6.2, 6.1 hay 6.3. Nhiều khả năng nó không thay đổi nhiều. Bên cạnh đó cái core CPI thì tiếp tục tăng. Đó, nó cho thấy là cái cái core CPI từ sau khi loại trừ giá lương thực và năng lượng thì đây mới là cái chỉ số mà Fed rất là theo dõi bên cạnh chỉ số PCE của Fed. Bên cạnh đó thì vào ngày thứ tư Tuần tới chúng ta cũng có doanh số bán lẻ của Mỹ. Chúng ta biết là kỳ trước thì doanh số bán lẻ của Mỹ khá là xấu. Nó do thấy cái sự yếu đi nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên à, kỳ này thì dự kiến doanh số bán lẻ Mỹ sẽ tăng lên khá tốt. Và vào thứ ngày thứ năm chúng ta cũng có thông tin về à, chỉ số à, PPI. Có thể nói tuần tới thì sau cái thông tin về lạm phát và thông tin về tỷ lệ thất nghiệp thì toàn bộ những thông tin quan trọng nhất về nền kinh tế Mỹ tập trung trong tuần tới lạm phát này, à, doanh số bán lẻ này và chỉ số PPI này. Do vậy tuần tới hứa hẹn sẽ một tuần biến động mạnh và hoàn toàn nó có thể quyết định cái ờ, xu hướng của thị trường, ảnh hưởng rất lớn đến thị trường. Tất nhiên là thị trường hàng hóa sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp, còn thị trường chứng khoán thì sẽ ảnh hưởng gián tiếp. Đó là xét trên yếu tố thông tin về chỉ số ờ, thông tin của thế giới còn trên phương diện ờ, thông tin của Việt Nam thì tuần qua cũng có một số thông tin đáng chú ý. Thứ nhất là chúng ta biết về đặc biệt là vào giữa tuần thì có giấy lên tin đồn là Bộ Công an chúng ta đang điều tra những giao dịch ờ, liên quan đến ờ, việc thao túm giá cổ phiếu Exim Bank AIB e và chúng ta cũng đưa được công uh, cung cấp cái thông tin chính thức là Bộ Công an đang yêu cầu một số công ty chứng khoán là cung cấp một số tài khoản để liên quan đến việc điều tra thì cái này thì kết quả điều tra chúng ta chưa biết nhưng nói chung là cái việc uh, liên quan đến uh, hành vi giao dịch có thể là gọi là khi chúng ta chưa có thông tin kết luận chính thức thì chúng ta chưa biết là có hành vi uh, gian lận hay không những cái việc uh, khi có những cái giao dịch mà đáng ngờ thì cái việc ờ, bộ công an vào cuộc thì ờ, điều tra thì nó là bình thường thôi cái này thì cũng không không nên quá quá căng thẳng tuy nhiên nó cũng gây áp lực cho giới đầu tư là giao dịch nó thận trọng hơn kết quả là tuần qua là một tuần à, giao dịch khá là thận trọng của thị trường đặc biệt là trong những cái tên tuổi được điều tra có một tên tuổi gọi là cá mập lớn nhất thị trường hiện nay chúng ta biết là Dragon Capital đang là quỹ quản lý Ờ, các quỹ đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam lên đến gần 2 tỷ đô, đang là nhà đầu tư lớn nhất trên thị trường. Cái này thì chúng ta phải đợi thêm những cái thông tin cụ thể hơn nhé. À, ờ, cá nhân tôi thì đánh giá là trong thị trường thì nó luôn có những thông tin xấu tốt đan xen đấy là việc bình thường thôi đặc biệt là ở thị trường chứng khoán Việt Nam những đặc sản về tin đồn thì nó là đặc sản chúng ta ở trong thị trường tài chính thì chúng ta cũng phải dần quen với việc có những thông tin xấu tốt đan xen không không nên bất ngờ để hành động mua bán theo cảm tính các bạn mua vì cái gì thì hãy bán vì cái đó nhé bên cạnh đó thì uh, tuần qua vào uh, khối ờ, tự doanh cũng bắt đầu đảo chiều là bán dòng đây cũng là một thông tin nó khá là đáng chú ý chúng ta lưu ý nhé khối tự doanh đảo chiều bán dòng 370 tỷ khối ngoại thì bắt đầu có những phiên quay ra bán dòng đấy tiêu chung cả tuần thì khối ngoại vẫn mua dòng nhưng mà bắt đầu có những phiên mua bán đan xen tức là gần như là cái cầu của khối ngoại mua dòng từ tháng 11 đến giờ là gần như có vẻ như là sắp đến giới hạn rồi đuối rồi nếu chúng ta xem thống kê thì các quỹ đầu tư thì giờ gần như là đưa trạng thái danh mục là cổ phiếu lên mức cao nhất và tiền mặt xuống mức thấp nhất trong vòng nhiều năm nay. Điều này có dấy lên một lo ngại là nếu thị trường điều chỉnh thì sẽ không có lực tớ, đỡ từ các quỹ đầu tư mà ngược lại các quỹ đầu tư còn phải bán bớt hàng ra để để cơ cấu danh mục và tăng tỷ lệ tiền lên thì hoàn toàn nó có thể tạo ra cái áp lực giảm giá nếu thị trường tiếp tục điều chỉnh xuống những ngưỡng sâu hơn. Do vậy nhà đầu tư cũng hết sức cẩn trọng trong thời điểm này. Bên cạnh đó thì chúng ta biết là lái dòng các doanh nghiệp trong nhóm VN 30 giảm 40% trong quý 1. Đây thật sự là một cái quỹ rất là rông báo và dự kiến thì nó sẽ tiếp tục khó khăn trong những quý tới. Chúng ta biết thị trường chúng ta bây giờ đang định giá ở mức nó tương đối rẻ, PE của chúng ta dưới 11. Tuy nhiên, nếu với việc suy giảm lợi nhuận, đặc biệt là các doanh nghiệp chủ tốt mà cứ suy giảm lợi nhuận mấy chục phần trăm như thế này so với cùng kỳ thì hoàn toàn PE forward của chúng ta cuối năm nếu mà thị trường tiếp tục suy giảm thì nó chưa hẳn là rẻ. Do vậy chúng ta biết là rẻ hay đắt nó ở thời điểm nào và theo giá nào. Ở ờ, cái năm 2022 chúng ta biết là cái 6 tháng đầu năm chúng ta tăng trưởng vẫn rất là mạnh đấy và lợi nhuận vẫn rất là cao tuy nhiên bắt đầu suy giảm từ quý 3 và quý 4 đặc biệt là chúng ta biết là nhóm ngân hàng à, đỉnh lợi nhuận đấy. ngân hàng thì 2022 vẫn tiếp tục lập đỉnh lợi nhuận nhưng dự kiến 2023 sẽ bắt đầu khó khăn hơn rất là nhiều đặc biệt là khi ngành bất động sản mà khó khăn còn bên cạnh đó các bạn biết rồi như tuần trước tôi có nói đến cái việc uh, tỷ lệ đáo hạn trái phiếu của chúng ta đấy nó rất là lớn trong cái ờ, đây thứ nhất là biên lợi nhuận ROA của chúng ta giảm rất là sâu trong năm 2022 à, tỷ lệ trái phiếu của chúng ta đáo nợ đặc biệt với ngành đốc sơ động sản chúng ta nhìn rất là lớn chúng ta nhìn là năm 2022 chúng ta chỉ đáo hạn có hơn 22.000 tỷ nhưng năm 2023 nhóm bất động sản đáo hạn gần 120.000 tỷ 2024 cũng hơn 110.000 tỷ 2025 cũng hơn trăm nghìn tỷ, cũng chín mươi mấy nghìn tỷ. Tức là 3 năm 2023, 2024, 2025 là 3 năm cao điểm nhất đối với đáo hạn trái phiếu bất động sản. Do vậy mọi chuyện đều có thể xảy ra. Có thể quá trình tái diễn khan hiếm tiền có thể lại ờ, xuất hiện một lần nữa. Do vậy đầu tư ở thời điểm này các bạn hết sức thận trọng. À, cá nhân tôi đánh giá thì thị trường cái giai đoạn ờ, sóng phục hồi kỹ thuật sau cái đao chen giảm mạnh của chúng ta thì gần như đã đã đã mấp mẽ gì đó có đỉnh. Do vậy thời điểm này chúng ta giao dịch phải hết sức chọn lọc. Đó là xét trên yếu tố thông tin nhé. Còn xét về yếu tố phân tích kỹ thuật thì đối với chỉ số chứng khoán thế giới thì như trước đó tôi vẫn nói chỉ số chứng khoán thế giới, chỉ số Mỹ Dow Jones thì không có nhiều thay đổi, vẫn đang đi sideways thôi, sideways trong cái kênh giá. Nhưng tôi đang đánh giá đây là một quá trình sideways tái phân phối sau một nhịp uh, phân phối hơn một năm ở trên đỉnh, chỉ số Dow Jones có một nhịp bước vào nhịp giảm rất là mạnh từ mức 37.000 xuống đến 29.000. Sau đó là có một cái nhịp phục hồi lên 35.000. Bây giờ thị trường đang ở cái mức kéo dài cái quá trình phân phối nên chỉ số Dow Jones đa phần đi ở mức 33 34 nghìn. Nếu không có những diễn biến bất ngờ thì quá trình phân phối này có thể tiếp tục kéo dài 1 đến 2 tháng nữa trước khi có báo cáo quý 1 ra. Còn báo cáo quý 4 thì chúng ta biết đến thời điểm này là hầu hết những cái thông tin quan trọng, những công ty lớn đã báo cáo hết rồi, không có nhiều biến động. Nhưng từ báo cáo quý 1 và quý 2 sang năm thì 2023 thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường. Bây giờ thị trường đang kinh doanh, các doanh nghiệp đang kinh doanh trong môi trường lãi suất không còn thấp nữa. Chúng ta biết tầm này năm trước thì các doanh nghiệp của Mỹ vẫn kinh doanh trong môi trường lãi suất là 0 đến 0.25%. Còn hiện tại thì môi trường kinh doanh của nền kinh tế Mỹ từ lãi suất cơ bản của Fed đã được nâng lên là 4.5 đến 4.75 và sẽ nâng lên là trên 5% vào tháng 3, một môi trường lãi suất không hề dễ chịu đối với các doanh nghiệp. Do vậy, chỉ số chứng khoán thế giới cá nhân tôi đánh giá vẫn đang đi sideways thôi, chưa chưa có gì biến động, không tốt không xấu nhé. Chưa hề có cái ờ, tín hiệu nào cho thấy tốt hay xấu. Có những cái tín hiệu nhấp nháy nhưng mà nó đang ở cái mức sideways hẹp, biên độ hẹp thôi mà ACD vẫn giữ được trên không tuy nó đã cắt đường tín hiệu đi xuống chỉ áo RSI thì vẫn đi ở mức nó gọi là 52 à, cân bằng quanh 50 chưa có tín hiệu gì thị trường chứng khoán Mỹ thì chính xác là đang đi sideways rồi không không có nhiều tín hiệu đối với chỉ số S&P 500 ở SP500 thì sau khi test lên vùng 4150 đang điều chỉnh cá nhân tôi nhìn thấy SP500 cũng sideways nhưng là sideways up nó nó có nó có xu hướng là rõ hơn khả năng SP500 có thể tiến được lên vùng 4.300 đây mới thật sự là kháng cự mạnh để tạo đỉnh như vậy chúng ta chưa nhìn thấy SP500 tạo đỉnh thì nhiều khả năng là chỉ số Mỹ vẫn tiếp tục sideways quá trình sideways up up nhẹ đối với chỉ số Nasdaq Nasdaq 100 Nasdaq 100 tiến lên vùng 128 gặp khá cự mạnh điều chỉnh nhưng cá nhân tôi cũng nhìn thấy là chỉ số Nasdaq 100 này phải tiến đâu đó đến 136 nó mới hoàn thành cái target của mô hình hai đáy này. Sau đó khả năng nó có điều chỉnh tiếp nó mới điều chỉnh này. Đây, đâu đó tầm 126 này, 127 này. Do vậy là khả năng nó sẽ tiếp tục có xu hướng tăng giá nhẹ. Khi các chỉ số chứng khoán Mỹ mà báo xu hướng sideways tăng giá nhẹ thì nhiều khả năng thị trường vẫn chưa có gì biến động mạnh đâu. Vẫn là xu hướng sideways là chính. Đối với chỉ số Mỹ thì chúng ta tạm thời yên tâm là chỉ số Mỹ sẽ không có biến động mạnh và nó sẽ không tác động nhiều đến chỉ số chứng khoán Việt Nam về ngoại lực. Như vậy chỉ số chứng khoán Việt Nam sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào nội tại nền kinh tế Việt Nam và các thành phần tham gia của thị trường đó. Bây giờ chúng ta sẽ xét chi tiết thị trường chứng khoán Việt Nam. À, với biểu đồ phân tích kỹ thuật thì tôi đang nhìn thấy chỉ số chứng khoán Việt Nam cũng đang đi trong một kênh giá cũng gọi là sideways. Ừ, hiện nay thì cận cạnh dưới của kênh giá đang nằm quanh 1000, 1110. Cạnh trên thì uh, nằm ở 1140. Với các chỉ ảo kỹ thuật thì sau khi chỉ số lập đỉnh ở 1125 thì tôi đã nhìn thấy 3 phiên phân phối liên tục trong một thời gian khá là gần. Đây phiên phân phối thứ nhất đây. À, phiên phân phối thứ hai thì rất là đột biến, lúc đó chỉ số đạt hơn 1 tỷ cổ phiếu giao dịch trong một phiên, cao đột biến, cao gấp rưỡi các phiên biến động bình thường. Và phiên phân phối thứ ba thì chỉ còn 673 triệu cổ phiếu. Trong 3 phiên gần nhất thì cổ phiếu giao dịch dưới 500 triệu cổ phiếu nó đang cho thấy cái xu hướng thận trọng của các bên tham gia thị trường. Với cái thanh khoản thấp như thế này, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh. Với chỉ báo kỹ thuật thì chúng ta nhìn thấy chỉ áo MACD, chỉ áo phân tích kỹ thuật chậm cũng đã cho tín hiệu đi xuống khá là rõ nét sau cái phiên phân phối ngày thứ hai. Chỉ áo RSI cũng đã xuống dưới mức 50, nó cho thấy thị trường đang có xu hướng chủ đạo là giảm giá Khối lượng giao dịch thì đa phần đứng ở phía dưới trung bình 20 ngày. Nó cho thấy không có nhiều động lực để thị trường có thể tăng giá. Do vậy, ở thời điểm hiện tại, quý vị hãy hết sức thận trọng. Sẽ có một vài nhóm cổ phiếu có thể đi ngược dòng thì cái này chúng ta không thể biết được. Nhưng tiệu chung lại, chỉ số VN-Index của chúng ta sẽ tuần tới sẽ hướng về cái mốc điều chỉnh là quanh 1.000, 1.110. Nếu có muốn phục hồi kỹ thuật thì tại đây mới phục hồi. Còn đâu thì thị trường sẽ tiếp tục xuống đi xuống từ vùng 1055. Khá nhiều bạn là kỳ vọng thị trường là tích lũy quanh 1055 này và phục hồi đi lên. Nhưng cá nhân tôi thì không tin tưởng vào khả năng đó. Ít nhất thị trường sẽ điều chỉnh đến quanh 1000, 1010. Sau đó thì mới có khả năng phục hồi thì mới phục hồi. Đó với chỉ số VN-Index. Tuần tới thì chúng ta còn cái đáo hạn chứng khoán phái sinh nữa. Do vậy thì khả năng thị trường sẽ đi sideways biên độ rộng thôi. Đối với chỉ số chứng khoán VN30 VN30 thì cũng tương tự VN Index thôi. xuống xuống đang khá là rõ nét rồi. Không không không có nhiều thay đổi. VN30 còn có 4 phiên phân phối rồi cơ. Không chỉ là 3 đâu, có 4 phiên phân phối rồi. Do vậy các chỉ báo VN30 thì có xuống là tiêu cực hơn VN Index. Do vậy nhiều khả năng chỉ số VN30 cũng sẽ tiếp tục xu hướng điều chỉnh theo chỉ số VN-Index thôi. Vâng, cạnh dưới của chỉ số VN30 cũng sẽ hướng đến vùng giá quanh 1.000. Không có nhiều thay đổi. Nói chung hai chỉ số hiện nay thì bám khá là sát nhau. Như vậy là với chỉ số chủ chốt thì trong xu hướng là điều chỉnh là chính. Do vậy, quý vị hết sức cẩn thận, không nên mở lệnh mua mới thời điểm hiện tại nhé. Nên canh tiếp tục bán hàng mà quý vị biết đấy tôi đã khuyến nghị quý vị bán hàng từ hai tuần nay nếu quý vị bán rồi thì đứng ra ngoài thôi ngay từ những cái lúc thị trường tiệm cận những phiên phân phối vùng ờ, phiên phân phối thứ nhất thì tôi đã khuyến nghị quý vị bán rồi trong hai tuần nay tôi chỉ nhận định quý vị là đứng ngoài thôi đối với một số cổ phiếu chủ chốt ảnh hưởng đến thị trường Vietcombank hiện nay đang một mình một chợ đang lập đỉnh à, nhưng Vietcombank thì đang có phân kỳ các bạn nhé Ờ, chỉ báo RSI đã tạo phân kỳ âm rồi nó cảnh báo cho thấy là những cái tín hiệu tạo đỉnh khá là rõ cổ phiếu Vietcombank này sau khi phân phối xong nhiều khả năng sẽ quay đầu đi xuống mà khi cổ phiếu Vietcombank quay đầu đi xuống thì nó sẽ là một trong những tác nhân à, kéo chỉ số viên đất giảm giá khá là mạnh đấy với cái xu hướng hiện tại phân kỳ âm đã xuất hiện rồi đối với BIDV Cá nhân tôi đánh giá có lẽ nhóm ngân hàng BIDV thì chỉ báo xuống rồi nhé. Quý vị còn cầm hàng thì thoát ngay còn kịp. Một khi nó điều chỉnh thì không đơn giản đâu. Các lần mua thì quý vị phải mua khi nó 2930. Lần nào về đây tôi cũng khuyến nghị quý vị mua mà. Giờ này thì quý vị nên thoát nhé. BIDV cũng cho tín hiệu giảm giá khá là rõ nét. Do vậy chúng ta nên tránh xa ra nhé. Tránh khi cổ phiếu giảm về 2930 lần sau lại không còn tiền. đối với CTG CTG cũng cho tín hiệu bán bán ngay từ nhiều phiên trước này tại đỉnh à, vùng 31 này còn có cây nến đảo chiều này cặp nến đảo chiều khá là gió nét này Đó. quý vị đứng tránh ra ngoài hết đi cho tôi TCB TCB cũng vậy tín hiệu đảo chiều khá là gió nét rồi rất khó kỳ vọng tuần tới thì tôi không khuyến nghị quý vị mua gì cả nhé STB thì phân phối rất là rõ rồi xuống giá đang rất là mạnh lực bán đang ngày một mạnh lên này có lẽ cầu khối ngoại hết rồi thì bây giờ số nhà đầu tư chốt lời sẽ ngày một tăng cao tín hiệu của STB khá là tiêu cực VPBank cũng sẽ tiếp tục xuống nói chung nhóm ngân hàng những cổ phiếu lớn dẫn dắt đang rất là tiêu cực Do vậy, nhiều khả năng sẽ tiếp tục kéo chỉ số xuống một nền giá mới. Đối với nhóm ờ, cổ phiếu bất động sản, họ nhà VIX lớn nhất thị trường. À, ờ, VIX thì lại đang có xu hướng là tạo đáy đi ngang ở vùng giá 5254 nhé. Tôi không nhìn thấy cái tín hiệu tiêu cực từ cổ phiếu VIX. Có lẽ cổ phiếu VIX nếu tạo đáy thành công ở đây mà không lập máy mới đang có những tín hiệu ờ, cảnh báo đảo chiều này nếu tạo mô hình hai đáy thành công ở đây, cổ phiếu VIX sẽ lại là một trong những cổ phiếu có thể đi ngược thị trường và đỡ điểm cho VN Index. Tôi không biết là lý do và tin tức gì để cổ phiếu VIX có thể đi ngược. Nhưng hiện tại thì tôi đang không nhìn thấy cái yếu tố tiêu cực của cổ phiếu VIX như nhóm cổ phiếu ngân hàng. Mua thì tôi không khuyến nghị vì một khi thị trường chen, thường tôi đứng ngoài tôi không thích vào đón những cổ phiếu nào bơi ngược dòng. Cái đấy nó rất là hên xui chúng ta có bơi giỏi đến đâu rồi giỏi nếu mà báo lũ nó lớn quá chúng ta vẫn bị vùi dập là bình thường tốt nhất là lợi khi sóng yên biển lặng thị trường chung tạo đáy lúc đó tìm cổ phiếu nó khá là dễ 10 cổ phiếu thì 7 8 cổ phiếu tăng theo thị trường xác suất đúng của chúng ta đó sẽ cao hơn rất là nhiều còn các bạn mà giỏi chết đinh đây chết đinh thì các bạn cứ chết đinh thôi tôi thì năm tôi chỉ đánh hai ba sóng thôi ờ, có sóng lớn thì đánh không có tôi có thể ngồi ngoài ba sáu tháng là bình thường không có vấn đề gì cả Vinhome Vinhome thì có vẻ tiêu cực hơn VIX các chỉ báo kỹ thuật của Vinhome thì cũng không được rõ nét lắm về lên hay xuống đối với VRE VRE chỉ báo ờ, tiêu cực nhé chỉ báo xuống giá khả năng VRE sẽ tiếp tục điều chỉnh đối với các cổ phiếu bất động sản lớn khác ví dụ như là đất xanh này đất xanh thì chỉ báo tiêu cực nhé sẽ tiếp tục giảm giá thôi không có gì bất ngờ cả sau sóng phục hồi lên 15 thì bây giờ đã xuống 11.6 rồi khả năng sẽ tiếp tục về test mệnh giá là bình thường à, Nam Long Nam Long thì cũng đang cho những cái tín hiệu giảm giá nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh thôi không không không có động lực tăng giá đâu à, một khi mà không giữ được cái mốc à, 26 thì khả năng Lam Long sẽ tụt rất là nhanh về về cái vùng giá 21 22 thôi. Kinh Bắc này. Kinh Bắc lực bán cũng đang mạnh, khá là tiêu cực. Kinh Bắc sẽ có hỗ trợ tại vùng giá 20. Một khi thủng qua 20 thì Kinh Bắc sẽ nhanh chóng bị bán về tầm 16 thôi. Do vậy cũng hết sức cẩn thận nhé. VGC Tổng công ty Vidacera cũng sẽ có hỗ trợ ở vùng giá 34 này. Phá qua 34 thì có vé đi về nơi rất xa. Nói chung là hầu hết các cổ phiếu đều cho tín hiệu bán và tiêu cực, khá là tiêu cực. Giảm giá đấy. DG cổ phiếu có thiên hướng đầu cơ từng làm mưa làm gió. DG sẽ tiếp tục cái xu hướng điều chỉnh thôi. Phá qua 14 này thì có lẽ mệnh giá với gọi. Co e đang giữ được vùng giá 21. Có lẽ đang cố giữ nhưng một khi CO e mà bị bán thủng vùng này thì khả năng là cao là sẽ rơi về 15 còn nếu thùng cả 15 thì nó sẽ đi về nơi rất là xa đối cổ phiếu HDC vậy vùng giá 29 này khả năng không giữ được lâu đâu các chỉ báo đang cho tín hiệu khá là tiêu cực đấy thanh khoản thì teo tóp lại nó cho thấy là lực cầu không còn khả năng cổ phiếu này sẽ phải điều chỉnh điều chỉnh khá là sâu ấy khả năng cái đáy 26 lần trước chưa chắc giữ được đâu đối với nhóm cổ phiếu chứng khoán SI đã tạo đỉnh rồi tại phiên phân phối bùng nổ rất là dữ dội à, ngày à, mùng 1 tháng 2 đây như vậy thì SI sẽ tiếp tục xu hướng điều chỉnh thôi ngắn hạn sẽ tìm về vùng giá 17 khả năng vùng giá 16 17 này sẽ ngắn hạn là có thể trụ được có sẽ có nhịp hồi kỹ thuật khi thủng 17 này về tầm 16 16 năm này sẽ có nhịp hồi kỹ thuật nhưng xu hướng xuống giữa giá đang là chủ đạo rồi đồ thị tuần thì chưa quá xấu nhưng đồ thị ngày thì khá là xấu Đấy, thanh khoản cũng sụt giảm khá là mạnh nó cho thấy là động lực tăng giá không còn cầu giá cao không có đối với cổ phiếu VND VND thì các chỉ báo còn tiêu cực hơn cả RI cơ xu hướng giảm giá sẽ tiếp tục nhiều khả năng VND à, lần tới thì cái đáy 13 không chống đỡ được đâu khả năng về vùng giá quanh 12 thậm chí 11 năm sẽ có lực hồi kỹ thuật tại đây vùng này nếu muốn xuống cũng chưa xuống ngay được nhưng vùng giá hiện tại khá là xấu rồi có lẽ cổ phiếu nhóm cổ phiếu chứng khoán không cẩn thận sẽ tiếp tục mò đáy chu kỳ tới vì quý 1 này sẽ không phải là một quý thuận lợi chứng khoán Hồ Chí Minh đối với chứng khoán Hồ Chí Minh chứng khoán Hồ Chí Minh thì khá là cứng đầu tuy nhiên hiện tại đang ở vùng đỉnh nó khá là rõ nét quý vị nào cầm thì nên bán thoát ra thôi nhé chứng khoán Hồ Chí Minh thì thường có đặc điểm là thường xuống sau nhưng giai đoạn cuối thì xuống rất là nước rút đây chúng ta có thể nhìn thấy giai đoạn trước thế khi thị trường xuống chứng khoán Hồ Chí Minh đứng suốt ở vùng giá 25 26 này nhưng sau đó tụt rất là nhanh rơi xuống 15 16 rất là nhanh một khi mốc cái mốc mất cái mốc 24 này 25 này nói chung là các chỉ báo kỹ thuật thì đã báo giảm rồi cũng không có nhiều ờ, cơ hội cho các cổ phiếu đi ngược dòng đâu chứng khoán bản Việt Chứng khoán bản Việt thì tiêu cực hơn chứng khoán Hồ Chí Minh nhá. Tạo đỉnh cũng khá là rõ nét rồi. Chứng khoán bản Việt ngắn hạn thì sẽ hướng về vùng giá 23. Hiện nay đang 266. Đấy, vùng giá 22 23 này khả năng sẽ có hồi kỹ thuật. Phá qua vùng đó có lẽ là dưới 19 20. Nhóm cổ phiếu chứng khoán, hầu hết các cổ phiếu lớn đều báo cho tín hiệu tiêu cực. Do vậy chúng ta hết sức cẩn thận. Đối với nhóm cổ phiếu thép Hòa Phát cũng đã cho tín hiệu giảm giá rồi. Đấy. Tuy lực mua khá là mạnh nhiều phiên, tuy nhiên Hòa Phát cũng đã bước vào ba phiên phân phối khá là rõ nét với ba phiên khối lượng rất là mạnh. Điều này nó cho thấy cái lực bán sẽ gia tăng khi không còn lực đỡ của khối ngoại. Hòa Phát sau quá trình điều chỉnh này, một khi mốc mất cái mốc 19 7 này sẽ điều chỉnh khá là nhanh xuống dưới 17 Trước mắt là như vậy. Đối với cổ phiếu Hoa Sen. Hoa Sen cuối tuần có tăng giá nhẹ nhưng xu hướng ờ, báo đỉnh thì cũng khá là gió nét. Hoa Sen thì ờ, mới có hai phiên phân phối mạnh nhá. Nhưng hai phiên này khá là gió nét luôn với lực cầu bán quyết liệt, bán mạnh, khối lượng đột biến Điều này cho thấy không có cầu giá cao thôi, hoa sen sẽ sớm bị bán thôi. Một khi giảm thì hoa sen hoàn toàn có thể tìm về mệnh giá. Đối với cổ phiếu Nam Kim, một trong ba công ty thép mạnh nhất trên sàn. tín hiệu giảm giá khá rõ rồi. Nam Kim cũng có như hoa sen thôi, có ba phiên bán khá là mạnh. Đặc biệt là phiên đột biến tại đỉnh đây. Khớp lệnh 26 gần 27 triệu phiếu cầu của Hoa Sen cầu của Nam Kim thì yếu hơn Hoa Sen khá là nhiều do vậy Nam Kim khả năng cũng sẽ sớm bị bán về mệnh giá thôi đối với nhóm cổ phiếu dầu khí cổ phiếu gas thì vẫn đang tiếp tục đi sideways thôi không có nhiều xu hướng cho cổ phiếu gas này xu hướng chung của phiếu GAT này thì vẫn là đang là sideways down không phải sideways up đâu nhé đi ngang là chính chứ cũng không hẳn chưa vào down đâu PVD chúng ta có thể nhìn thấy cầu sụt giảm khá là mạnh PVD thì tín hiệu thì chưa rõ ràng các chỉ báo thì bắt đầu báo tín hiệu xấu rồi nhưng mà chưa rõ ràng nhé nhưng mà cầu giảm khá là mạnh Điều này nó hoàn toàn cho thấy một khi cầu giá cao không còn thì hoàn toàn PVD điều chỉnh xuống là bình thường. Tiếp tục sẽ có xu hướng điều chỉnh giảm thôi. PVS PVS thì vẫn đi ngang. Cầu thì sụt giảm mạnh, chúng ta chưa nhìn thấy cái tín hiệu gì từ cổ phiếu PVS cả. Nhưng tín hiệu ờ, khá là xấu. Tăng giá không còn nữa. đối với cổ phiếu à, Bình Sơn lọc hóa dầu Bình Sơn thì chúng ta vẫn nhìn thấy cổ phiếu trong xuống sideways thôi chưa chưa có tín hiệu mua bán rõ ràng đối với cổ phiếu Bình Sơn này chúng ta chưa nhìn thấy tín hiệu mua bán rõ ràng nhé Đồ thị tuần thì vẫn tiếp tục chủ báo xuống phục hồi nhưng chăn ngày thì đang có dấu hiệu điều chỉnh do vậy chúng ta cũng cũng cẩn thận đối với ờ, nhóm cổ phiếu phân đạm đạm Phú Mỹ đang cho tín hiệu điều chỉnh giảm giá rồi có lẽ theo sau đã có 3 phiên bán hàng khá là mạnh gần đây theo sau đó khả năng sẽ tiếp tục quá trình giảm giá thôi một khi cái mốc 40 này không giữ được thì khả năng đạm Phú Mỹ về đầu ba là, là cao mà chúng ta biết đỉnh cao của nhóm cổ phiếu đạm cũng đã đi qua rồi Đạm Cà Mau cũng vậy. Giá 25 này không giữ được đâu. Khả năng đạm Cà Mau sẽ có đáy mới trong thời gian tới thôi. Xu hướng đồ thị tuần một khi đã không giữ được cái vùng giá 25 này thì đạm Cà Mau hoàn toàn có thể tìm về vùng giá 20 là bình thường. Thậm chí là 18. Đối với ờ, nhóm cổ phiếu đầu tư công khá nhiều là đầu tư thời gian qua bị hút vào nhóm cổ phiếu đầu tư công à, ờ, VCG chúng ta có thể nhìn thấy hai phiên phân phối rất rõ ở trên vùng đỉnh ờ, khi nó ở vùng giá 22 rồi hiện nay giá đang 19 các chỉ báo kỹ thuật thì khá là tiêu cực đang cho xuống giảm giá khả năng VCG sẽ tiếp tục điều chỉnh khi nào điều chỉnh xuống đến quanh 15 may ra mới có lực phục hồi nhé. Cổ phiếu à, đeo cả. Đeo cả thì các chỉ số kỹ thuật cũng đã cho tín hiệu bán rồi. Khả năng sẽ tiếp tục giảm giá thôi. Mức giảm giá sẽ hướng về mệnh giá. Cổ phiếu Lycosi, Lygen Lycosi cũng đã cho các phiên à, phân phối khá là rõ nét đan xen nhau. Nhiều khả năng Lycosi sau khi sẽ không giữ được mệnh giá đâu. Sẽ sớm điều chỉnh về vùng giá 8 thôi. tổng công ty Thăng Long thì à, không không có cổ phiếu nào nữa nhỉ đối với các cổ phiếu xây dựng thì như HBC thì khả năng là sẽ tiếp tục giảm giá thôi chúng ta nhìn, nhìn biết là HBC vừa báo lỗ 1.200 tỷ đấy lỗ lớn nhất thập kỷ đấy lâu lắm rồi không lỗ như vậy khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh thôi xuống những nền giá thấp hơn cái vùng giá 9 này sẽ không giữ được đâu khả năng nó sẽ điều chỉnh về 7 7.5 Cotech công cũng vậy thôi đối một số cổ phiếu tốt à, một số cổ phiếu trụ cột trụ cột ví dụ như Vinamilk này Vinamilk thì à, đang có hỗ trợ ở 75 rồi khả năng Vinamilk sẽ đi sideways thôi quanh vùng 75 78 này thôi chưa có tín hiệu giảm mạnh đối với cổ phiếu Vinamilk à, nhưng sang đồ thị tuần thì đang cho tín hiệu xấu nhá một khi không giữ được vùng giá 75 thì Vinamilk sẽ nhanh chóng bị bán về 70 thôi đối với cổ phiếu trụ cột khác như Mansan này bán lẻ Mansan thì tín hiệu khá là tiêu cực tiếp tục giảm giá rồi không giữ được vùng giá 92 khả năng Mansan sẽ tiếp tục điều chỉnh xuống vùng giá thấp hơn 80 đối với cổ phiếu MWG cũng đang tín hiệu tiêu cực xấu khi phá qua 42 thì MWG rất có thể đo lại đáy 37 mà đáy mà không giữ được thì khả năng đi về nơi rất là xa xa hơn rất là nhiều 37 mà không giữ được thì về 29 đối với Sabeco này, một trong những cổ phiếu dùng để điều tiết chỉ số. Sabeco thì cũng đã có tín hiệu tạo đỉnh rồi. Đấy, mặc dù lượng giao dịch Sabeco hay bị thâu tóm, nhưng Sabeco sẽ không lập đỉnh mới nữa, nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh thôi. Hướng về vùng giá 108. Tiệu chung lại thì chúng ta biết hầu hết các cổ phiếu lớn cũng như các cổ phiếu đầu ngành của các nhóm ngành đều cho tín hiệu là điều chỉnh giảm giá và tiêu cực. Do vậy, thị trường hiện tại không phải là thời điểm tốt để canh mua. Quý vị hãy đã bán hàng rồi thì hãy kiên nhẫn đứng ngoài chờ đợi những cơ hội lớn khi xuất hiện sau nhé. Những cơ hội bé thì cũng chưa có đâu. Cá nhân tôi đánh giá nếu những cơ hội bé tức là khi uh, cổ phiếu có thể ờ, phục hồi trở lại 10-15% thì cũng phải đợi khi VN-Index tiến về vùng giá là 1.000 quanh 1.000 và các cổ phiếu đều tiến về cái vùng giá mà tôi nói hỗ trợ đó thì may ra mới có phục hồi. Do vậy quý vị hết sức lưu ý. Thời điểm này chúng ta phải cẩn thận, giao dịch hết sức cẩn thận. Đối với các nhóm ngành cổ phiếu, một số cổ phiếu tốt à, thời gian qua cũng điều chỉnh. Tuy nhiên tôi nhìn thấy là điều chỉnh chưa đủ. Ví dụ như nhóm cổ phiếu ờ, thủy sản chẳng hạn. Cổ phiếu thủy sản thì tôi thấy VHC thì rất là tốt. Nhưng mà có lẽ cái vùng giá 66 này là một vùng giá chưa được hấp dẫn lắm nếu vùng giá 66 này bị bán thủng thì VHC hoàn toàn có thể điều chỉnh xuống những mức thấp hơn. Tôi kỳ vọng nó phải ở đầu 4 cơ. Lúc đó thì nó mới thực sự hấp dẫn. Đối với cổ phiếu ờ, Đức Giang cũng vậy, DGC. DGC thì tôi đang nhìn thấy những tín hiệu kỹ thuật khá là tiêu cực ở vùng giá 55. Có lẽ cái đầu năm ờ, về DGC sẽ sớm chia tay đầu năm thôi. Thông thường thì đối với những cổ phiếu này thường tăng giá 5 10 lần thế này thì phải giảm giá 7 80% thì nó mới là đáy. Do vậy DGC hoàn toàn có thể chia tay đầu năm xuống đầu 4, thậm chí xa hơn đầu 4 thì nó mới thật sự hấp dẫn. Cổ phiếu VCS cũng vậy, cổ phiếu đá. Cổ phiếu này thì ở vùng giá 52 cũng đang cho những cái tín hiệu ờ, tiêu cực rồi. Có lẽ nó sẽ sớm chia tay đầu năm thôi ít nhất là quay trở lại đáy 40 này dưới 40 này may ra mới hấp dẫn một số cổ phiếu đá khác nhóm đá ví dụ như là KSB KSB tạo đỉnh khá là rõ ở cái vùng giá 25 rồi giờ khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh thôi nếu điều chỉnh thì nó sẽ gặp hỗ trợ 18 cổ phiếu Zimides Zimides thì có phiên phân phối khá là gió này đột biến luôn này tuy phiên đấy là một phiên kéo của thị trường nhưng mà nó là những cái phiên tín hiệu giả thôi các chỉ báo đã vào vùng quá mua đi xuống khả năng cổ phiếu Zimides sẽ điều chỉnh cổ phiếu Zimides thật sự đã đứng ở trên cao quá lâu rồi phân phối quá lâu rồi quý vị mà có cổ phiếu này thì bán gấp đi có một số nhóm cổ phiếu à, phòng thủ ví dụ như nhóm cổ phiếu dược nhóm cổ phiếu dược thời gian qua tăng giá khá là tốt nhưng cũng đã xuất hiện tín hiệu bán rồi đối với dược hậu giang này xuất nhập khẩu y tế Domesco này nói chung là hầu hết nhóm các cổ phiếu đều có tín hiệu xấu. Do vậy quý vị nên canh, đặc biệt là những cổ phiếu nào quý vị mà bơi ngược dòng thì canh những cái tín uh, hiệu uh, bán ra tạo đỉnh để chúng ta chốt lời. Còn đối với những cổ phiếu thị trường thì chúng ta đứng tiếp tục đứng tránh ra ngoài nhé. Quan điểm cá nhân tôi thì chỉ đánh 5 1 2 sóng thôi. Do vậy còn nếu quý vị muốn đánh hàng ngày thì tôi cũng chịu thôi. Tôi chỉ biết phân tích nhận định để quý vị có thêm cái góc nhìn, có thêm cái uh, số liệu để quý vị tham khảo ờ, có thêm cái quan điểm để quý vị có thể so sánh với ờ, cái nhận định của cá nhân mình từ đó có thể đưa ra những quyết định đầu tư nó được tốt hơn chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công